Trước khi vào video, mình xin trao giải cho ba bạn may mắn nhất ở video lần trước. Mình sẽ dán link vào đây nha. Ok, đây có 19 comment hợp lệ nha. Ok, chúc mừng bạn học sinh Việt Nam. Em đã like hai lần, nhiều lần mộng chúng một lần. Ok, chúc mừng bạn với số điện thoại 07 0378 468 971 nhận Viettel nha mình sẽ trao giải cho bạn này là một chiếc thẻ cào 10k Viettel ok bây giờ mình sẽ quay bạn tiếp theo nhận data nha chúc mừng bạn nhạc 22020 line 5 0352 75 571 623 Viettel nha bạn này mình sẽ tặng data là 1,5 GB nha thêm một bạn nữa Chúc mừng bạn Tâm Võ đã like 7 số điện thoại 0389 461204 với theo. Bạn này cũng nhận được 1,5GB data nha. Ok sau khi kết thúc video này mình sẽ trao giải cho ba bạn nhé Nếu bạn muốn là người may mắn tiếp theo để nhận thẻ 10k bạn hãy để like, share và đăng ký kênh Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con app cực kỳ mới nhé App này có tên là Ewin, link tải app mình để dưới phần mô tả. Các bạn click vào link để tải app về nha. sau khi các bạn click vào link nó sẽ có một giao diện như này các bạn sẽ ấn vào mục tải xuống ngay này. các bạn ấn tải xuống cho mình sau khi tải vào cài đặt thành công app các bạn sẽ tiến hành mở app lên. App có tên là eWin nha. Sau khi các bạn click vào nó sẽ hiện ra giao diện như này. Các bạn sẽ ấn vào mục điện thoại này các bạn ấn đăng ký bằng số điện thoại này. các bạn sẽ nhập số điện thoại của các bạn vào các bạn bỏ số không nha sau đó các bạn sẽ đặt mật khẩu đặt mật khẩu nha sau khi các bạn nhập mật khẩu các bạn sẽ ấn vào một má xác nhận để lấy má xác nhận nha mã xác minh sẽ gửi về trong một phút nha 60 giây các bạn đợi sau đó các bạn ở đó một ok đây các bạn đã đăng nhập thành công trước đầu tiên các bạn sẽ ấn vào phần điểm danh này các bạn ấn mục điểm danh cho mình ngày một này. đây mình nhận được 670 nha nó phát ra các bạn thấy trong tài khoản của mình hiện tại là có 6.600 74 đồng đúng không ạ bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn kiếm thêm nha các bạn sẽ vào mục thông báo này ở đây cô sẽ có thưởng online này vòng quay thưởng đại lý và chia sẻ ở đây thưởng online các bạn là mỗi ngày đây mình sẽ cho các bạn xem online 10 phút này 30 phút 60 phút và 120 phút nha theo là thưởng đại lý ở đây các bạn sẽ là gì ở đại lý đây không giới hạn hội viên tuyến giới đúng không ạ hoa hoa hồng trực tiếp đó là là gì chúng ta sẽ nhận hoa hồng trực tiếp từ cấp dưới của mình và cái tiếp theo đó là phần chia sẻ các bạn chia sẻ lên Facebook mỗi ngày các bạn chia sẻ lên Facebook các bạn đã nhận được 3.000 bây giờ mình ấn chia sẻ này rồi các bạn ấn đăng nhé khi đăng xong nó sẽ phát ra cho các bạn nha ok mình đã nhận được 3.000 các bạn thấy hiện tại của mình là có 6.000 à 9.670 đúng không ở đây các bạn có thể nạp tiền vào để chơi các cái trò chơi ở trong này nha đây mình sẽ hướng, hướng dẫn các bạn nạp tiền các bạn vào mục nạp tiền cho mình ở đây có rất là nhiều các cái thể loại để nạp tiền nha các bạn nạp vip này momo pay này thẻ cào này zalopay pay và e-banking qr banking các bạn có thể nạp bằng à, thẻ cào cũng được zalopay cũng được mà viettel pay cũng được nha nói chung là cổng nào cũng nạp được hết bây giờ mình sẽ vào con cá chơi game cho các bạn xem nha ok mình ờ, sẽ vào phòng trải nghiệm bắt đầu phòng trải nghiệm sẽ nhận được là 10 10 triệu xu đúng không ạ à 10.000 xu đúng không ạ các bạn được click mức lên là một mười nghìn nha rồi đó các bạn ấn có thể là ấn khóa hoặc là auto nha thì nó sẽ tự động auto để các bạn bắn cây Nào, mình lắc qua nên là nó không ăn được nhiều các bạn ạ mạng bạn làm mà nó khô căng căng ấy thì nó sẽ bắn được rất là nhiều ok bây giờ mình thoát ra nha ở đây nó có rất là mục nhiều tiền nhiều, nhiều mục để kiếm tiền các bạn có thể vào đặt bom chẳng hạn đấy là đây là các bạn có vốn ít thì các bạn sẽ đã, uh, à, chơi cái ít nha mình có 9 nghìn nhưng mà không đủ mình sẽ đăng nhập tài khoản khác để chơi nha ok các bạn bây giờ mình sẽ vào mục đặt bom cho các bạn xem này đây mình có vốn ít nên mình sẽ chơi ít nha khi nào mà nó ở đây mình có 19.000 này nó có hiện là cái lì xì 10.000 các bạn đoạt nha ok mình đã đoạt thành công 1.143 đồng nha ở đây các bạn nào có vốn ít thì các bạn chơi cái này game này nha các bạn thấy là ở đây là có rất là nhiều người nó người ta chơi đoạt được rất là nhiều tiền luôn các bạn yên tâm là cái game này nó rút tiền là khá là rất là uy tín nha các bạn mình đã rút hai lần mình sẽ cho các bạn xem lịch sử rút tiền lịch sử rút tiền của mình nha đây các bạn ở đây mình rút ở đây là tổng cộng là 200 nghìn rồi nhé các bạn Ở đây có rất là nhiều game để cho các bạn chơi và mình xin kết thúc video ở đây nếu mà các bạn thấy video của mình hay, hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.